ngày tay hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy một bài của Mama Moon uh, à, hip phần điệp khúc nhá trước khi vào bài thì mình rất mong là mày hãy like và subscribe ủng hộ chúng mình let's go uh, về phần điệp khúc thì mình sẽ chia thành hai phần uh, đầu tiên mình sẽ nhảy mẫu các bạn hình dung được cái đoạn một nhé phần đầu gối xuống như chúng tấn đấy tay đang ở trên cao thì cứ xuống như này đồng thời nhá về phần hông đồng thời về phần hông thì mình sẽ đánh qua trái như một vòng và lên như này mình ok chưa tiếp theo thì lại di chuyển chân phải và chân trái về như này mình đồng thời hướng tiếp theo mở chân tay ra để ôm mặt mình đã sau đó này bước chân trái lên trước đầu tiên đó là hướng tương tự và tương tự làm cho mình thành ba lần nhá đồng thời này mỗi khi mà xuống như này bẻ cổ tay ra ngoài thì đầu gối bước lại ok tiếp theo dậm chân phải xuống đồng thời này đưa tay lên cao sau đó đấm vào như này cho mình ba lần nhá hàng đây này đưa tay lên đấm đấm đấm tương tự khi đấm tay vào ba lần thì đưa đầu gối ba đây nhé một lần này hai ba lần thứ ba thì vòng vào chéo và hất ra thì đồng thời nhé khi lần thứ ba làm thế mình sẽ chéo chân và tẹt như này thử lại này chống lên một hai ba và ra rồi hai lần trên thì mình kết hợp mình lên xuống như này mình thử lại nhá đứng lên này xong ok khi vẫn để chân trái thì tay ở đây đúng không mới để hất ra như này hoặc ừ, chú ok bây giờ thì mình sẽ cách nhìn cho bạn nhé chậm này năm sáu bảy tám một hai ba bốn năm sáu bảy

6, 7, 8, 1, 2, là 3, 4, 5, 6, 7, 7. Rồi, dậm lại nhá bật nhảy lên là lên đúng không bây giờ đưa tay này đâm mình nghĩ mình nhá bẻ cái cổ tay này lên đâm thân trái rồi người lái một vòng vào đây giống như lái đò ấy được chưa rồi là kết hợp với chân đi nhá đâm này về này đâm này đó ok sau khi xong hai lần như thế rồi về cho mình chân yên cũng thật á được chưa tiếp theo tay chân nhá mình để các bạn nhìn thẳng này xong đi về bên sau được chưa tay phải thì là tay trước như thế này là tay trái cho tay phải này đây đây sau đó về đây lên, là lên đứng chân và đồng thời này khi dẫn chân trái thì tay còn xuống ra tương tự ra ok tiếp theo thì kỹ chân mình nhé, chân này này không rồi bây giờ xoay chân trái vào chụp bằng gót chân phải sang ra chụp bằng mũi rồi tiếp theo về thẳng này và sau đó đổi tương tự như thế chân phải lại chụp bằng uh, lên đây đổi đây và sau đó khi xuống đến đây đứng chân xuống tiếp theo này đẩy hông lên cao và chân về thẳng như thế này đồng thời bước tay lên hông ok sau đó này sẽ xoay thẳng người về đồng thời lên ngực gập vào một lần và lần thứ hai ok thêm một lớp nữa là mình sẽ đưa đổ người trở đến phải chân như thế này được chưa lên này Thank you. bài hít của mắt thì ờ, mọi người tập trong quá trình tập có điều gì khó khăn hay thắc mắc thì hãy comment ở phía dưới cho mình biết nhé à, ờ, mọi người hãy like và ờ, đăng ký kênh của bộ mình để mình ra video tiếp theo nhé bye bye thank you